phần intro Đầu tiên nhất thì bạn tiến hành truy cập vào bất kỳ chuyên nào có trên máy tính của bạn nha. Ví dụ chỉ duyệt ở Google Chrome này, rồi Cốc Cốc này hay Firefox. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào chỉ duyệt Google Chrome. Thì à, trên tay tìm kiếm ấy, bạn nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suite go suite uh, à, get response nha. Mình xin đọc lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo g gạch chéo g e e t r ge n s e nha. Thì link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này. Khi bạn đăng ký qua link này ấy, thì bạn sẽ được nhận ngay 30 ngày sử dụng hoàn toàn miễn phí tất cả các tính năng cao cấp của GetResponse nha. Sau đó bạn nhấn OK để truy cập vào này. Rồi thì lúc này sẽ ra một giao diện như này. Bước theo thì bạn bấm chọn vào tạo tài khoản miễn phí hoặc là đăng ký miễn phí ở trên này cho mình nha. Ok lúc này sẽ ra giao diện đăng ký tài khoản của GetResponse thì ở đây bạn sẽ tiến hành nhập họ tên đầy đủ này cũng như là email rồi à, tạo mật khẩu đăng nhập ha Dù họ tên của mình là Hoàng Văn Giang này email của mình là Hoàng Giang Automation này a gmail.com rồi kế tiếp vào mục mật khẩu này thì bạn lưu ý cho mình nhé là mật khẩu phải có ít nhất 8 à, ký tự bao gồm cả chữ cái và chữ số cũng như là chữ viết thường và chữ viết hoa rồi à, có ít nhất một ký tự đặc biệt nhá ký tự đặc biệt thì có thể là a còng sao thăng phần trăm vân vân ha Dùng mật khẩu của mình là ABC này, XYZ này, 123 A còng. Và bạn cũng lưu ý cho mình nhá, dù lên mình xóa A còng đi chẳng hạn này. Thì bạn quan sát này, làm mật khẩu này của mình à, chưa đúng yêu cầu lên sẽ một thông báo như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ điền lại A còng này. Thì này sẽ nên dấu tích ở đây, tức là mật khẩu của mình à, đã đúng yêu cầu rồi nha. Rồi cuối cùng thì bạn sẽ nhấn vào tạo tài khoản để tiến hành đăng ký một tài khoản Get Response và những ngày 30 ngày sử dụng hoàn toàn miễn phí 100% nha. Rồi lúc này chúng ta sẽ nhận được một thông báo là bạn sắp hoàn thành này. Để kích hoạt tài khoản, hãy nhấp vào email chúng tôi đã gửi cho bạn. Thì bạn sẽ đến hành à, truy cập vào email chúng ta vừa đăng ký tài khoản nha. Ok, bạn nhấn vào truy cập Gmail hộp thư đến của tôi này. Ok thì đây sẽ có một email được gửi từ à, GetResponse có tiêu đề là vui lòng kích hoạt tài khoản GetResponse của bạn. Bạn nhấn chọn vào cho mình này. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào nút ờ, kích hoạt tài khoản của bạn nha. Ok, bước này thì bạn sẽ tiến hành nhập các thông tin đây này, như là họ tên này, rồi ờ, chọn quốc gia là Việt Nam này, cũng như là địa chỉ, mã bưu chính, thành phố, vân vân ha. Ok, tên của mình thì mình đã điền rồi. Ở đây thì bạn nhớ chọn là Việt Nam ha, hoặc nhập là VI này, rồi chọn Việt Nam ha. Kế tiếp vào mục địa chỉ thì bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ hiện tại bạn đang sinh sống này. Sau đó nhập mã bưu chính ha. Mình ở Hà Nội thì mình sẽ nhập là 100 nghìn Thì bạn nào chưa biết mã bưu chính của tỉnh thành phố mình ấy Mình sẽ để link ờ, mã bưu chính của 63 tỉnh thành phố của Việt Nam Ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Thành phố thì mình sẽ nhập là Hà Nội này Ok, tỉnh thì vẫn là Hà Nội Sau đó số điện thoại này Thì bạn sẽ thay nhập số điện thoại của bạn vào đây ha Rồi cuối cùng bạn nhấn vào lưu và tiếp tục này Ok, bước tiếp theo nếu bạn có danh sách liên lạc, uh, email hoặc là số điện thoại thì bạn tiến hành tải lên nha. Nhấn vào có tôi có này. Còn nếu bạn uh, chưa có thì bạn nhấn vào bỏ qua bước này. Rồi thì ở đây uh, nếu bạn nào có trang web rồi thì bạn cũng uh, nhập trang web vào.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 Đó như mình chia sẻ là khi bạn đăng ký qua link giới thiệu của mình thì bạn sẽ nhận ngay 30 ờ, ngày sử dụng miễn phí tất cả các tính năng cao cấp của VetExport. Và ngoài ra chia sẻ thêm ấy, nếu bạn nào mà giao diện là tiếng Anh ấy, bạn chưa biết cách chuyển sang tiếng Việt ấy thì bạn quan sát góc phải dưới cùng nhá. Ở đây có một uh, tiếng Việt đây này, hình quả cầu đây. Các bạn bấm chọn cho mình. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành chọn ngôn ngữ phù hợp nha. Ở đây sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ.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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.